Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình Phong với này thì app cơ bản. Thì bữa nay là buổi 3 thì tôi sẽ đi dẫn các bạn cài đặt uh, cái thằng Node.js. Thì cái Node.js này thì nó là cái uh, môi trường để chúng ta chạy được cái ứng dụng React. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt như sau. Thì tôi sẽ dùng Google và tôi sẽ search là Node.js. Rồi các bạn sẽ vô cái mục uh, download này đó thì ở đây thì nó có rất là nhiều cái tùy chọn cho các ờ, hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux thì các bạn chọn à, cái cái phiên bản phù hợp với nhu cầu của các bạn và download về thì ở đây tôi sẽ chọn cái tùy chọn là Windows Internal chấm ờ, cái file chấm MFI này và phiên bản máy tính của tôi là Windows 10 64 bit thì tôi sẽ chọn cho cái 64 bit này rồi nó đã download về xong thì bây giờ tôi sẽ show in folder này bây giờ tôi sẽ double click vô cái file này và cái đặt này rồi ờ, tôi đi cho net này rồi ờ, tôi đi cho cái tùy chọn uh, ờ, i offset và các điều khoản để mà chấp nhận các điều khoản của nó này đó với theo tôi đi cho net này với theo tôi đi cho net này à, cái, mấy cái này thì tôi để mặc định luôn thì tôi nick cho net rồi này rồi cái cái tùy chọn này thì các bạn phải tích cho không này này tôi không thì tôi nick cho net này rồi tôi nick cho inton này đó thì việc cài đặt nó đã success đó thì tôi đích cho finish để kết thúc việc cài đặt này rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái ờ, sim đi lên và tôi kiểm tra xem là nốt đã được cài đặt trên máy của tôi hay chưa tôi sẽ có nốt này trừ V này đó thì cái nốt của tôi là version là 18.12.1.7 ờ, tiếp theo tôi ờ, check cái npm version này là tôi sẽ có npm trừ V này đó thì cái version của nó của thằng npm là 8.19.2 này đó thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn à, cài đặt cái uh, môi trường Node.js đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo